chào mọi người quay lại máy kênh máy khoan cũ của mình à, hôm nay á thì à, mình tẹt máy <clears throat> rồi cùng à, giới thiệu một số phụ kiện ở bên mình có những phụ kiện mình sẽ bán có những phụ kiện mình sẽ khuyến mãi kèm theo máy vì thật sự là có nhiều khách nói với mình là rất là thích máy của mình nhưng mà phụ kiện mua không ra hoặc là phụ kiện rất là mắc tiền nên mình cũng có nhập một ít phụ kiện về để à, phục vụ cho nhu cầu ờ, chơi máy của anh à, em <coughs> giờ mình à, nói sơ qua một xíu rồi mình sẽ test máy cho mọi người xem nhé này đây cửa kiếm để cho anh một cục sạc đấy về một cuộc sạc ở tới để đóng thun á ngày <coughs> mai á ngày mai thì mới cần nhập thêm một bộ này đây bộ này đây bộ này là chuyển từ máy mai qua thành cửa xích cắt rất là lạ đây mình có gửi về khá là nhiều đây này nhiều lắm đây Nguyễn Cẩn thông ở uh, xích này nè đây rồi tới cơ kiếm cơ kiếm thì ở đấy mình có ba loại mọi người biết rồi cơ kiếm à, có chỗ than đời cũ cơ kiếm không chỗ than à, có chỗ than đời mới và cơ kiếm à, không chỗ than cơ kiếm thì mình có nhập về kia rồi rồi này hình như ba tấc ba tấc phẳng thôi không rồi nó 28 thôi à 28 27 gì đó đây là 255 Ủa 30 chấm bộ nè Nó ghi đây nè Và bộ rưỡi 10 rưỡi này Cắt gỗ, cắt sắt Đủ thừa à? Bộ này 10 rưỡi nhé Rồi à, Rụt tri vế Rụt tri vế này cũng rất là tiền này mọi người mũi khoan tháp mũi khoan tháp đuôi này đuôi lục giác dùng được cho cả máy bàn vịt nhé. đây mũi này từ 4 tới 32 à khoan để mình nói giá luôn cái phụ kiện cho mọi người à, biết luôn <coughs> cái bộ 10 lưỡi này á mình sẽ bán là 200 ngàn một bộ này rồi cắt uh, 30 này á mình sẽ bán 80 ngàn một lưỡi đây lưỡi này cắt gỗ nhé cái bộ uh, chuyển bộ mũi khoan dùng cho máy bàn vít bộ này 13 mũi này ghi thông số đâu 1.5 cho tới 6.5 nhé đây bộ này mới bán 120 rồi uh, khoan tháp khoan tháp khoan nón khoan tân ai gọi kiểu nào cũng được hết cái này đôi dục giá mới dùng được cho máy bàn vịt nữa này cái này từ 4 tới 20 à, cái này bán 60 cái mũi này này mũi từ 4 à, cho tới 32 dùng được cho máy bàn vít đưa được giá thôi mũi này mình bán 80 phụ kiện thì có sơ sơ vậy thôi à đây đây đây đây đây bộ à, rửa cắt rung bộ cắt rung này nó ghi là 37 món mà thật ra là hình như chỉ có 11 12 rưỡi gì đó thôi còn lại là kia gì nhám với dây à, đánh bóng đây mình cùng mở ra cho mọi người xem luôn hồi trước mình mới chơi máy cắt rốn này á thì mình xuống dưới hàng Makita mình hỏi về cái rưỡi này thì mình thật sự rất là ngạc nhiên ngạc nhiên ở chỗ á là mình hỏi một cái rưỡi cùi nhất cùi nhất ví dụ như rưỡi này cũng là 190 ngàn hoặc như những cái lưỡi này này 700 ngàn này những lưỡi này này 6 700 ngàn một lưỡi này ở này à, gỗ sắt gỗ nhựa với kim loại shop mấy tá kim loại mềm để kim loại nhưng mà đa số cái này thì chỉ để cắt đính thôi nha mọi người cái này này để đánh uh, nhám gì chạm này đánh nhám cái này đánh bóng đây một bộ này nó có này rưỡi này đây mình sẽ bảo giá cái bộ rưỡi này cho mọi người xem nữa thật ra nó nhiều như thế này chắc mình dùng hết đâu nhưng mà người ta bán theo bộ thì mình cũng uh, à, ăn theo bộ thôi người ta đâu có bán rẻ đâu đây. một bồn như thế này ha đây 6 7 8 9 10 1 12 12 đâu này vậy là gì nhảm gì nữa nó còn lại là thành 37 phụ kiện thì mình bán với giá 600 ngàn một bộ này đây 600 ngàn nha mọi người đây rồi để nó qua đây đi rồi cửa vòng mà cái rồi cửa vòng mà cái này á vốn gì bình thường mọi người dùng máy cửa vòng điện á có thể ra chờ mua rồi chờ rồi chờ nó rất là rẻ khoảng à, mấy chục ngàn một rưỡi thôi nhưng mà cái rưỡi à, vòng của Makita này á thì nó lại mỏng hơn rất là nhiều vậy là cái rưỡi này như đấy Makita BIM à, đã bị đọc tiếng Anh rồi Japan à <laughs> đọc được chữ Japan đây rồi nay chỉnh hàng cái này mình mua chỉnh hàng Makita thì nếu như <coughs> ai mua rồi này mình cũng có thể mua giúp mọi người một rưỡi hai trăm rưỡi ngàn mình mua một hộp này uh, khá nhiều năm rưỡi đây đấy đi cho qua đó đây rồi phụ kiện phụ kiện con gì nữa nè à cái này cái cái chuyện này thì thường thường á mình thấy à, hôm bữa mình có ship một cái từ à, trên chỗ à, sen đỏ về để mình dùng thử cho máy thì mình mới biết ra một điều là hình như ở Việt Nam không có ai bán cái bộ này dùng cho máy 125 hết chỉ có bán dùng cho máy 110 thôi à 100 tới 110 thôi thì giá của nó cũng rất là rẻ có những chỗ người ta chỉ bán 175 ngàn một bộ nhưng mà nó cũng là hiệu này này đây trái sao trái sen gì đây nói chung là chị na thì đây mình nhập về thì cái này á của người ta bằng nhựa cái này nó rất là mềm còn riêng cái hộp này á thì nó làm bình to cho bạn thế này để mình từ chấm nhớt vào đây cho nó không từ chảy xuống <clears throat> và các chi tiết thì nó cũng sắc sảo được như kia đô mình lấy về thì mình cũng giảm từ khái đô của mình nhưng mà thật sự là do cái uh, cực xịt này nó rất là nguy hiểm ai sử dụng cực xịt rồi sẽ biết nó rất là nguy hiểm nên mình cũng muốn nhập cái đô nó từ một xíu mình xài cho an toàn cũng đã bao nhiêu hết một bộ này á, dùng được cho máy mai 100 gram thì uh, mình bán với giá là 300 ngàn đây chất lượng là khá là tốt cho mọi người <clears throat> con nếu như ai muốn á có thể mua thêm kia hóa thì này hóa này á có hai đầu một đầu dày một đầu mỏng để dùng cho cả cỡ máy thì đầu này chỉ để dùng cho máy 110 thôi với 100 thôi đây hai đầu này thì ai mua thêm hai đầu này nữa là 50 ngàn nữa là thành 350 ngàn thì các bạn sẽ có thể sai tất tần tật tất cả các loại máy mai các kích cỡ à không một tật 6 thì một tật 6 với một tật 8 thì mọi người sang được có máy mai một tật 6 một tật 8 nữa thì sang được giới hạn một tật 8 thôi <coughs> còn ờ, nhớ mình cũng là có tâm sự với mọi người đã nói nhiều về vấn đề này rồi dấu hang Makita này á của mình là mày mỉ tất cả đều là hàng hủy bị khoan dầu hết còn có thể có người nói là máy Trung Quốc máy nhái đâu thế này thế kia nhưng với mình mình tính chắc đây là máy chính hãng Makita sản xuất nhập qua thị trường Mỹ có lỗi người ta bỏ ra hủy thì nước ngoài nó không phải như Việt Nam mình đem ra tận dụng lại đâu đây <clears throat> thì à, tất cả máy đều bị khoan dầu hết nhá khoan dầu này con này con này hết bị khóa còn những con bị khóa con nào hầu như con nào cũng bị khóa này đó đây này những con bồ giống uh, à, được chỉ một ngàn 000 Newton này hầu như con nào cũng bị khóa những con đó con nào cũng bị khóa này đó nhưng mà tất cả phụ kiện á mình đã thay từ cái máy khác quá có nghĩa mình thay từ một cái máy khác quá nha chứ không phải là thay từ mua phụ kiện của Trung Quốc về thay à, quá nha nên mọi người có thể nói là máy đang còn dính cũng được không sao hết đó bình thường con kia rổ á bây giờ chỉ con kia rổ đến cái uh, vỏ nhựa của nó thôi chứ nó cũng chẳng liên quan gì tới ảnh hưởng như tới cái chất lượng của máy hết á à, mình nói hơi nhiều bây giờ mình sẽ bắt đầu test máy cho mọi người xem để mọi người biết cái công năng của nó và mình cũng có à, khuyến mại một số phụ kiện kèm theo máy để cho mọi người à, <coughs> dễ sử dụng đỡ phải tìm kiếm và mọi người cũng biết được rằng nếu như mua phụ kiện á, thì có thể kiếm tới mình mình đã bán máy mình bán luôn phụ kiện nói chung là đã vào tới đây thì không có chạy đi đâu được hết á kiểu gì cũng sẽ dính bẫy hết à à, mình đang rất là kể cái con cơ xích này đây con này nó gắn được à, con này mai gắn được từ cái xích đây mình sẽ thử cái này cho mọi người xem thôi bị kẹt á à, do kia rồi này này đáng lẽ mình phải phải đổ nhớt vào đây cho nó bôi trơn kia rồi thì cắt mới ngọt được nhưng mà mình làm biển chưa có đổ nhớt vào đây đây nên nó bị ờ, bị kẹt nó cứng lại cái này này có tăng lưỡi lên này nói chung mình cắn lên xíu rồi ok không còn vấn đề gì hết á mọi người mình khuyên mọi người cắt cái này thì không có lấy đè chỉ nên ờ, để cho nó tứ vào vì cái này nó móc rất là sâu rất là mạnh đấy à cái à, bộ này thì mình đã bảo giá là 300 ngàn còn máy mai của mình á thì mình bảo giá thân máy tất cả đấy mình sẽ bảo giá thân máy của video mình sẽ bảo giá pin sạc cho mọi người à bởi là mình có nói là tất cả hàng của mình bán ra đều bảo hành 3 tháng tất cả đều bảo hành 3 tháng nha mọi người tất tần tật đều bảo hành 3 tháng báo sai một năm báo sai một năm đây ok bảo hành 3 tháng báo sai một năm thân may mai mình bán với giá hai triệu rưỡi nhưng mà bây giờ mình có uh, chương trình khuyến mãi như thế này nếu như ai mua một máy mai này kèm với một cục pin pin mình đóng mới năm a kèm với một cục sạc <coughs> cục sạc đến 120V mình có thể bên xa được 110 với giá là ờ, 3 triệu 8 thì mình sẽ khuyến mại mọi người một bộ mình sẽ khuyến mãi mọi người một bộ cưa xích này 300 ngàn ok nếu như ai mua cả một combo về á mình sẽ khuyến mãi mọi người một bộ đó Rồi, còn về cái phần mà mày mai này nó mảnh như thế nào á Thì theo mình nghĩ là mọi người đã biết được rồi Nên chắc mình sẽ không tẻ cái phần à, cắt với mai uh, à, sắt nữa Đây, mọi người đã biết được không Con này, nó rất là mạnh qua những cái video tẻ trước của mình á Đã biết, đá này rất Con mày mai cột 118 này nó rất là mạnh nha mọi người Rất là mạnh, à con này bị khoan lỗ đây này Đó rồi ok, chốt xong con tẻ xong con này nha thân máy không pin hai triệu rưỡi ai mua một máy một pin một sạc 3 triệu 8 sạc là sạc lính nha thì mình sẽ tặng tặng kèm một bộ cửa xích này 300 ngàn rồi bỏ qua con đó tới con cửa kiếm cửa kiếm thì mình có bảo giá mọi người như thế này đây mình chỉ bảo giá thân máy nha đây thân máy cửa kiếm đời cũ có chỗ than 1 triệu 2 thân máy cưa kiếm đời mới có chỗ than 1 triệu 8 rồi thân máy cưa kiếm không chổi than con này không chỗ than bật rớt đây này là 3 triệu rưỡi mình đang bảo giá thân máy nha mọi người nếu như bất kỳ mọi người mua một cái máy cơ kiếm nào mình sẽ khuyến mại cho mọi người một bộ rưỡi 200 ngàn 10 lượt 200 ngàn nhá đây cái này giờ mình sẽ thử test các sắt mình hết mất rồi mình thử ờ, với cái nhôm nhôm này khá là dai nhôm này chắc khoảng 3 ly á tay giữ cái đó cho mình mình sẽ test cắt cái này trước nha này con này nó có điều tốc cắt chậm như thế này rất là sướng sắt cắt nhôm cắt cổ cắt sắt gì cũng được hết đấy. mình sẽ thử cắt sắt cho mọi người à, cắt gỗ cho mọi người xem ai cũng thích con này ở cái chức năng cắt gỗ á đã lắm đây cắt gỗ cắt gỗ với một chữ như thế này mình còn một cái rưỡi test để mình cái rưỡi test thử cho mọi người xem ok mình sẽ lấy một rửa mới này đã test thử không biết chưa tạt chạy đi đâu đấy, đây cũng là chi ná luôn nhá, đây quất khu gỗ này đi sơn này của nó đây sơn trắng ở đây này là sơn chống massage nên nó không ít bị sượt sớm đó hàng này cũng là hai khẩu cấp không ná thì chỉ ná nhưng mà chỉ ná chỉ, chỉ ná theo, theo thị trường nữa đây bảo giá đó ha một triệu hai một triệu tám ba triệu rưỡi thân máy không pin ai mua thêm pin sạc thì cửa uh, pin adapter à, pin dung uh, sạc adapter là bảy trăm rưỡi nha pin cộng với cục sạc uh, ring điện 110 là 1 triệu 3 pin cộng với cục sạc ring điện uh, à, 220 là 1 triệu rưỡi pin tất cả đều mình đợi đồng mới 4 5 nha mọi người à, đây đây đây đây con này đợt này mình có về được một số 2 4 7 con con này thuộc dạng là đang gọi là bả nhất của dòng bản bô lông có pin con này không chở than mà nhật của nó là 1002 mà châu Á của 1002 con mà Mỹ của nó là XWT 08 đúng rồi mình nhớ là 08 này con này cũng bị khoan rổ đây này này con này được chiếc của nó tới 1.000 Newton 1.000 Newton nha mọi người 1.000 Newton là ba có bác cấp chín nhánh chấm cái này mở à, ốc xe tải nhỏ và xe à, ô tô 4 bánh 7 bánh à, 4 <laughs> chỗ 7 chỗ tất cả đều ok hết đó con xe máy thì con này bao hết kể cả ốc uh, 6 xe ga 22 24 ốc rẹt ốc rỉ gì chơi hết con này con này thì mình không có đâu để thử và mình cũng giảm cầm tay để thử vì con này quá là mạnh con này thân máy không pin mình bán 4 triệu 8 con này giá giấy nữa có được mình bán 4 triệu rưỡi thôi giờ nó ờ, nhập mình nhập vào cáo thì mình phải bán cáo thôi mọi người thông cảm nhé 4 triệu 8 pin sạc thì ờ, pin dung pin này pin dung sạc là adapter này 750 ngàn pin dung với cục sạc ri là đài báo gồm cục sạc nhé 1 triệu 3 với 1 triệu rưỡi rồi con 7 con 1 triệu 8 đây tiếp tục con này cửa vong con cửa vong này phải nói là rất là lợi hại dùng cửa vong này để cắt ống ấy, nhất là cho mấy anh làm cứu hỏa hay là ống nước ống nước mà ống ống ống sắt ấy đã lắm <coughs> con này chuyên cắt ống hoặc sắt sắt mà sắt sắt sắt sắt tẩm á này sắt này phải sắt thương nhá. cục sắt này cái thanh sắt này mình lấy từ trong chi tiết của máy đục ra máy đục bê tông ra nên sắt này là sắt tối rất là cứng chứ không phải là sắt bình thường cái này dây khoảng bộ lưới ly đó này dây khoảng bộ lưới á mình sẽ thử với con uh, máy uh, máy cửa vong này cho mọi người xem này lên trước mình có thử một lần được cắt của nó rất là ngọt ngọt ngào sướng lắm cắt cái này thì mình phải chấm nhớt mình phải chấm xíu nhớt mọi người đợi chút này này đây phải nói nhá nó có đen ở đây này khi mình bấm nó đen cho nó sẽ sáng này. từ mình chấm thêm xíu nhớt thì nó chảy rồi nó cắt rất là ngọt không ngơ đúng không sắt khoảng 4 giây á nó cắt rất là nhanh này đừng cắt rất là trơn này, con này mua đạn đầu tiên mình nói thật con này mua đạn đầu tiên cắt không có rửa không có gì hết đấy rất sướng. con này mua mua đi làm gọi là chuyên nghiệp mình phải khẳng định một điều khách nhìn thấy con này phải nói là chuyên nghiệp con này thân máy không pin mình bán là 4 triệu 2 mình sẽ tặng kèm cho mọi người một cái rưỡi Makita mới rưỡi Makita mới này thì mình sẽ bán với giá 250 ngàn một rưỡi đây mình tặng kèm một rưỡi nhá tất cả hình như hôm nay cả gì mình cũng có tặng kèm hết có phụ kiện tặng kèm hết trừ cái con bồ giống đó thôi đây nãy giờ cũng test xa quăng xa quăng cũng được nhiều món lắm rồi giờ à, này thì mày có nên biết mày con cưa tại trường mày có đơn vị thế ha đơn vị phải khoan đơn vị hôm nay chỉ có hai con này thôi à có đơn vị này nữa có đơn vị này đỉnh cố định đỉnh cố định đây à, đợi một chút đợi một chút đây con này vịt mini đây này bên đó mọi người bị khoán rộ thấy không con này bị khoán ở đây này bị khoán ở đây này khoán đây chỗ co đây này, này đây này, này nhưng mà tất cả phụ kiện ở trong này mình đã thay hết rồi không có vấn đề gì hết đấy giờ chỉ có khoán ở trên cái miếng nhựa của nó thôi được những mua sai cho nó sướng rẻ hơn con này chỉnh hàng mọi người mua cũng khá là cao tiền á này phục gỗ này khá là cứng nha mọi người ốc oh, lại đâu tất cả đây đều vị 8 phân này đã có ba cấp chỉnh lực nhanh chậm auto auto này khi nào có tải thì nó mới à, mình à mình hướng dẫn mọi người cái cái bật tắt đây này nhiều khách á về là kỳ máy đang còn ở trong chế độ là tắt đèn mọi người bấm không thấy đèn người kêu là mất đèn nhưng phải bật tắt đèn còn con này giữ nhấn nhấn dấu nha nhấn khoảng 3 giây á thì nó mới sáng đèn nhấn khoảng 3 giây nó mới tắt đèn đây đó đây là chế độ đèn của con này và tất nhiên á nếu như ai mua con này bằng nguyên bộ máy pin sạc thì mình cũng sẽ tặng kèm mọi người một bộ mũi này bộ mũi 13 <clears throat> mũi dùng cho máy bàn vít 120 ngàn mình sẽ tặng kèm mọi người con này á thì thân máy không pin mình bán một triệu rưỡi pin sạc thì uh, có giá mình nói uh, đâu rồi đây con này XDT 13 con này thì mạnh hơn con à, mini này nhiều nhưng mà nó không có chín được ở đây con nào bắn tốn cũng sướng đấy đừng có tẻ tới tốn nữa vì thật ra những con này tốn này quá đơn giản với nó rồi phải thử cái vịt mà tám phấn này mới cảm thấy được cái à, sức mạnh của nó này con này không có chỉ được ở dưới này mới nói tất cả máy mới đưa con độ con độ này con độ này đây đó, nghe tiếng búa của nó sướng lắm rẹt rẹt đó à. đó quay nó quất xuống hết đã không đục mày nó kín kít con này thân máy không pin mình bán một triệu rưỡi thân máy không pin nha thân máy không pin mình xin nhận máy là thân máy không pin bán một triệu rưỡi pin sạc pin sạc adapter bảy trăm rưỡi nha pin sạc uh, ờ, ring à, một triệu ba pin sạc rinh dung điện 220 à, 1 triệu rưỡi tất cả pin mình đóng 14A uhm. giờ mình sẽ tải cái này cho mọi người xem con này gọi là đỉnh cao của công nghệ bàn vít con này giá của nó mới ở trong hàng á nó ngang với một con bùa dâu TS141 6 triệu 9 thân máy không pin ở trong hàng con này 6 triệu 9 ở Makita nó có hai dòng đời này nó có hai dòng một dòng là vòng xoáy là 2.300 một dòng vòng xoáy là 4 4 ngàn có này vòng xoáy là 4 ngàn này đây những máy này mình có rất là nhiều lô hàng của mình thì mọi người biết rồi rất là nhiều máy này không trội than đây có này mình nói được là thân máy ở trong hàng á không pin người ta cũng đã bán 6 triệu mấy rồi con này vì sao nó đặc biệt đặc biệt ở chỗ á này mình bấm nó chạy đúng không miếng thật ra nó không quay đâu khi mọi người phải là ờ, nhấn xuống nó mới xoay cái này rất tiện cho mấy làm thịt cáo hay làm uh, ờ, alu đâu thế này thế kia mà không những vậy nó bắn tốn con rất là đà nữa kìa này nhấn đây bấm nó xoay này nhấn xuống nó nháy nữa này đây cái cái này là cái gì đây nó không có xuống hết vì cái nó còn chỉ được độ cao thấp của ờ, vịt này này vô nóng sâu của vị này này chỉnh được cái đồ này thì rất là đạt <coughs> đây bây giờ mình sẽ chỉnh ở đây thì con vịt này nó sẽ xuống hết đây xuống ấm vào phía trong luôn còn người thạch cáo á, người ta làm muốn ấm vào phía trong còn một số người á làm người muốn là cho nó à, đi ra phía ngoài <coughs> nó xuống quá đây <coughs> đã thêm xuống nữa bốn số này này mình sẽ thử vi vòng xoáy của nó bốn ngàn này vi vòng xoáy của nó bốn ngàn đây mọi người thấy không rất là nhanh bốn ngàn bốn ngàn vòng một phút nó xuống rất là đà vậy là xuống thôi không phải cần phải dài dòng gì hết đấy đây nó còn thêm một chế độ nữa chuyển qua bấm co kiểu nào nó cũng không chạy đó đây bấm co kiểu nào nó cũng không chạy đó khi mọi người nhấn nó mới chạy đó nó mạnh mạnh kinh khủng mọi người mạnh mà con nhánh nữa nhé điều tốc xuống từ từ hoặc ọt phạt xuống không sướng lắm này ọt phạt xuống rồi không nhưng mà bấm thắng chạy rồi là con có chế độ này nữa này đây giữ co đây giữ co như thế này mọi người ra ăn cao này khỏi cần phải bấm cứ vậy đẩy nó cháy rồi đây giờ mình thử đấy nha đây nhận số cái nó cháy không cần phải bọc co xuống đây mình phải nói con vịt này là một con vịt đỉnh cao của công nghệ luôn á sướng lắm đâu cần phải bọt co đó Đã không? Nó bắn vít Giờ mình sẽ thử bắn tốn cho mọi người xem Bắn tốn, bắn tốn Chuyển cái đầu bắn tốn ra thôi Thái cái đầu này bằng cái đầu bắn tốn Rồi xong もうてお thay vào bằng cái đầu ăn tôm này rồi vị 8 phần nha mọi người bánh tốn nó còn có thể ríu xuống từ từ bánh tốn mà bởi kia vận tốc là 4 ngàn á thì bánh tốn rất là sướng rất là nhanh này xuống ríu vô từ từ hoặc là xuống cái ọt cũng được cạch xuống đạch mình hiểu vì sao nó xuống được nữa này một con vịt như thế này thì vì sao mà không mua để sai mới đã nói trước là có này á ở trong hàng người ta bán thân máy tại 6 triệu mấy lần chứ không phải rẻ này xuống hai của mình bị ngắt rồi hết pin mất rồi hết pin rồi rồi mình đổi cái pin khác nhé hết pin mất rồi Đó, rất an toàn chỉ cần vậy nó xuống thôi mọi người xem nhé thấy tốc độ con tố 4000 rồi xuống không con này được siết 170 Newton ngang với con 170 à không nhầm nhầm mình nhầm 150 mấy Newton á ngang với con 148 chứ phải ngang với một con 170 đâu nhưng mà cái giả của nó thì dành ngá với cái con uh, bùa dâu TS141 đây mình uh, lấy cái con à, mình lấy cái con bùa dâu ra cho mọi người xem này cục này tệ hơn cục kia này cục này còn còn một nấc phí nha đó xuống <coughs> đây con này này TS141 <coughs> Con này máy Nhật lắm nha Đây Con này bộ dâu Con này chống máy Chống hàng Thân máy nó cũng bán 6 triệu 9 6 triệu 8 gì đó à. Bộ dâu là sao? Bộ dâu là kỳ tiền bộ của nó rất là êm Đó mọi người thấy không? Đó cặp nó lên hái nó pin đó qua con đây vần ra nó nháy nữa vài cả bà đào vô này rồi pin nó hôi ra cả nó chạy ok à đó một con máy mà trong hàng người ta bán thân máy tới 6 triệu 9 còn bây giờ mình bán thân máy không bị khoan dầu 2 triệu 2 máy bị khoan dầu 2 triệu cho mọi người về sai để mọi người biết công nghệ với người ta biết công nghệ về nước ngoài đây con vịt này mình gọi là đỉnh cáo đây à khoan ai mua một con vịt này mình sẽ tặng thêm kèm cái này mình tặng cái này chắc chắn mọi người sẽ thích hai à, món con vịt đây này mình sẽ tặng kem kia ruột ri về mình sẽ tặng kem mọi người một cái đầu ruột ri về dùng cho máy khoan máy con vịt cái đầu ruột ri về này của mình á thì đuôi là đuôi dục giá nên mọi người có thể dùng cho máy khoan máy bàn vịt chi cũng được hết đó để dạ, nói là hôm nay bắt một cái gì mình cũng sẽ có kia à, quà tặng cho mọi người hết có đồ khuyến mại nói chung là cũng tiến khách hàng nhiều người lắm <coughs> ủng hộ kênh của mình nhiều người rất là vui vẻ thoải mái ủng hộ kênh của mình từ xưa nay rồi này video nào của mình đã người ta cũng ủng hộ hết đấy đây đây nhá vào nguyên nhân cho cái này ra xíu này là bố này ra này cái này nó có chỉnh ra hình ảnh của phích bố mới thôi này chưa đủ đổ cho nó cháy nha không cần thiết tới cái này cũng được và cũng có thể cháy được đây cái đâu chỉnh dây ngắn kia là chỉ để dùng cho cái cái là bạn thạch cao bạn alu thôi thì có thể rút ra như thế này sai một con bàn vít đây rút đi về rất là nhanh nhanh nguyên nhân vì sao nhanh nguyên nhân vì vòng tua của nó bốn ngàn đây một đầu ri vế rút ri vế này ở shop mình đang bán là 220 ngàn này 220 ngàn một đầu rút ri vế này nhưng mà mình sẽ khuyến mại kèm theo cái máy này thấy không rất là sướng đầu nó ra rất là dài nhưng mà nó lại không bị rơ đó đó nguyên tắc của con này nhả đinh ra đầu ra rất, là dài nhưng lại không bị rơ à, sướng <coughs> thì cái này á, nó có tới à, bốn đầu rồi mọi người này đó bốn đầu cho đi vết to nhỏ này bỏ vào tha hồ mà rút hơn nữa con này con có chế độ múa này nó rất là mạnh rút cái đấy bình thường mà rút ra cái nhẹ ngắn mọi người có thể dùng tay dùng cái kem tay ấy, rút nó sướng hơn nhưng mà đã những cái mà phải là dài phải thật chắc thì mọi người thấy mình khuyến nên dùng máy này thấy nó rút con rive vào không nó tản ra rất là rộng nào đây ai mua con máy này mình sẽ tặng mọi người một bộ rút rivet này 200 ngàn à 220 ngàn đây, đây phụ kiện của nó đây ok hôm nay hầu như cái gì mình cũng sẽ có tăng phụ kiện thế đó rồi còn tới uh, giờ mình sẽ tải máy khoan Đấy một khoán về đàn này Máy khoán hôm nay mình tất cả mình sẽ tặng một con thảo hết Đâu rồi, đâu rồi Mình nhôm nó rồi ta Alo Ừ, dạ em có nhá Dạ thân mày 2 triệu quá tiêu 6 á là xp hạt 06 tiêu uh, rưỡi á là xp hạt 12 dạ vâng anh mua một thân máy xp hạt 12 á hoặc 06 á em sẽ tặng anh một mũi khoan tháp bộn tới uh, à, 20 không hình như em thấy tóc nó cũng giống nhau 1550 nhưng mà kia để cho ta cái búa búa của XPH07 là mạnh nhất búa để mà khoán khoán tương á thì XPH07 rất là mạnh ừ đúng rồi một triệu rưỡi sao ấy Vĩnh á pin với cục sạc adapter là 750 ngàn pin với cục sạc rính mà tiền 120V á là 1 triệu 3 mà pin với cục sạc rính mà điện 220V á là 1 triệu rưỡi ừ. Ừ. tất cả em đều ship code à, nhận hàng trả tiền cho Viettel tiền ship khách chịu không cần phải đặt cọc 5 tới 7 ngày về đồ pin thì người ta không có cho ship nhanh dạ dạ bộ năm pé đồng mới dạ vâng bảy trăm rưỡi nữa dạ ừ đúng rồi rồi vâng em cảm ơn anh có gì anh uh, mua hàng thì anh cứ nhắn tin cho em tên địa chỉ số điện thoại rồi uh, anh muốn mua gì anh nhắn vào đó rồi em sẽ gửi hàng cho anh nhé rồi em cảm ơn anh đây những con này đã, đã thử quá nhiều những video trước rồi bây giờ mình sẽ thử với mùi khoan tháp để cho mọi người xem Mùi khoan tháp này mình sẽ tặng kem theo cái máy khoan này này 4 tới 20 4 tới 20 24 đó 20 mũi này nếu như mà mọi người mua thì mình sẽ bán với giá 60 ngàn đây đây muốn rổ bao nhiêu có rổ bao nhiêu thấy không 6, 8, 10 Ok Thân máy 1 triệu rưỡi nha mọi người Thân máy 1 triệu rưỡi Con này là bán chức năng Bắn vít à, Khoan Bắn vít Búa Bắn vít của nó thì con này có 21 cấp trượt Nếu như mọi người thích mình sẽ thử chức năng búa của nó cho mọi người xem luôn búa của nó thì uh, không được bằng cái con không à, sáu nhưng mà cũng thuộc dạng là mạnh rồi đây đây đây đây đây tất cả bộ này chỉ là bộ khoan tương thôi nha mọi người một khoan bê tông thì nên mua khoan bê tông đây hoàn tương như vậy là ok quá ok rồi chuẩn đó bắt camera hay bắt các uh, lật vặt ở trong nhà là ok rồi đây con này thân máy một triệu rưỡi mình tặng kèm một mũi khoan thác 4 cái 20 XPH 06 thân máy một triệu sáu mình cũng sẽ tặng kèm một mũi phân tháp 4 tới 20 mũi phân tháp này thì ờ, đuôi là đuôi lục giác nếu mọi người có thể dùng được cho cả máy bàn vịt nữa nhá tất cả đều đều kèm auto lock đấy này đó muốn rửa bao nhiêu có rửa bấy nhiêu đây IP206 thân máy 1 triệu 6 tặng kèm một mũi khoan tháp khoan tầng khoan nón gì cũng được hết á từ 4 giờ tới 20 này của này à, trúng cái gạch cháy này đấy gạch đèn xi luôn gồm pin sạc tất cả ở đấy mình bán đều bảo hành 3 tháng nha đây em mua cái này mình sẽ tặng kèm một nụ hạt tháp với ba này ba này dòng mini khoan mini 18V không trội than tuy là khoan mini nhưng nó rất là mạnh này thử cái này đi nó không thua gì những con kia đâu nha chỉ có nó không có búa rất là nhẹ ui là chỉ mũi thôi. của con này cũng là 1550 tất cả máy của mình đều máy bị khoan dầu mình đã nói có chia sẻ với mọi người rồi riêng ai mua con à, khoan mini á thì mình sẽ tặng kèm một mũi khoan khác từ 4 tới 32 đây mũi này thì mình sẽ bán với giá 80 ngàn còn ai mua con à, khoan mini này mình sẽ tặng mũi vịt này à, mũi khoan khác này rồi nhiều cái này cả đây giờ tới một con này khá là đỉnh con này phải nói là đỉnh mọi người cắt rung cắt rung này có thể gọi là cắt đa năng cũng được cắt rung cắt góc đa năng mọi người mua con máy này đi mua đi để cảm nghề cảm nhận cái công nghệ của người ta sai nó sướng như thế nào đây rút ra rồi để rửa vào thôi như là hôm nay cắt gỗ cắt gỗ đâu cắt gỗ nhá cái này shock meta này kim loại mềm luôn này cái này cắt được kim loại mềm này nha mọi người này kia rồi này nó có thể rắc như thế này như thế này hoặc như thế này và tất nhiên như thế này cũng được những ai lắp như thế này hết cũng có thể lắp xéo như thế này cũng được con này cắt góc đa năng nó sướng nhất là cắt ở trong góc ok này để vào như vậy là sống rồi này nó có 6 cấp chỉnh tốc độ này mình sẽ cắt thử cho mọi người xem gỗ này là gỗ cứng này cắt ra mọi người là thấy cái chất gỗ và chất mung là gỗ cứng không à mà nó cắt rất là ngọt đó thấy không hoặc như là nó có tính năng của nó này cắt từ bạn Nguyệt như thế này để cắt ông đông mình có ông đông này thấy đây cắt ông đông sụi này này sụi để sụi như thế này công việc của nó sụi như thế này ok không có vấn đề hoặc là chai nhám này cắt trúng để chai nhám này đã ướp dạng mình như kiểu là cái gì thế da mặt ngọc tinh cái đầu của nó đâu rồi này rồi đây dán vào thôi này đây này Thấy không? Ở chỗ này nó tra rất là nhạt. Rồi con đánh bóng luôn được. Rất là sướng nha mọi người cái này á bên bản thân máy không tính một triệu tám phụ kiện thì mình có đầy đủ của nó đầy đủ phụ kiện của nó thân máy không pin 1 triệu 8 tất cả mình đều bảo hành 3 tháng nha cái đó mình đã nói rất là nhiều rồi này ai mua đủ một bộ máy pin sạc máy pin sạc của máy cà rung này pin sạc uh, ờ, 1 triệu 3 đã thành 3 triệu 1 mình sẽ tặng một bộ này tặng một bộ này cho mọi người là một bộ rưỡi 600 ngàn cho mọi người Đấy ha à? Ai mua đủ một bộ 3 triệu mốt Mình sẽ tặng một uh, bộ rưỡi 600 ngàn cho mọi người Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Ở đây mình có nói mình có bán rẻ sạc <coughs> Sạc này á là sạc đi thì 120V Sạc này thì uh, mình bán với giá là 600 ngàn một cục còn nếu như cục sạc này mà mình làm là 220 á thì mình sẽ bán với giá 800 ngàn rồi ok cảm ơn mọi người rất là nhiều theo dõi video của mình cũng ủng hộ trong mình cho mình trong thời gian qua rất là nhiều nữa thì à, vì sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên mình cũng đã có à, <coughs> đã trả bằng à, cách à, khuyến mãi thêm à, phụ kiện cho mọi người như vậy thì mọi người mọi người sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới cũng như là video này à, Minh Tây Bình ở Đà Nẵng Hoàng Trọng Bình số điện thoại của mình liên hệ đặt hàng là 0915 411 822 mình ship code toàn quốc ship code có nghĩa là nhận hàng trả tiền cho Viettel mình chỉ gửi hàng cho Viettel thôi <coughs> thì à, nhận được hàng mọi người trả tiền trả tiền hàng còn thêm tiền ship mình không có báo ship nha còn à, <coughs> bên mình chỉ cần à, liên hệ chọn máy nhắn tin tên địa chỉ số điện thoại rồi mình gửi hàng mình không cần thì phải đặt cọc như bất à, như uh, kênh nào hết rồi cảm ơn mọi người nhiều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 300 ngàn này để xích nha mọi người này để gắn vào máy mai sử dụng cái này cặt gỗ cặt cây đây bộ này bộ uh, à, lưỡi cặp rung 37 món rồi cái 37 món này á có nghĩa là nó còn thêm cả gì nhảm đô chi tùm tùm tờ à, vào đây mình thay được 37 món nha mọi người này đây lưỡi cắt uh, à, bản nguyệt này đây cắt gỗ cắt gỗ sắt gỗ nhựa cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là chả nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này